ma lươn này ma lươn này u chà ơi một con bé quá con bé mà nó ăn rất là khôn các bạn bóp cho thật chậm con này ăn khá là nhiều mồi của mình con này ăn khá là nhiều mồi từ nãy giờ rồi con lươn này ăn khá là khôn gặp đúng vào ma lươn rồi các bạn ma lươn này ma lươn này u chào ơi một con bé quá con bé mà nó ăn rất là khôn các bạn bóp cho thật chặt con này ăn khá là nhiều mồi của mình rồi khá là nhiều mùi từ nãy giờ rồi